Xin chào mừng tất cả quý vị đến với Phô TV Lại là mình Phô đây Thì ngày hôm nay à, mình sẽ đọc một cái thông báo Từ Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Tới toàn thể cán bộ công nhân viên Về việc hướng dẫn người lao động Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Thì thông báo số thông báo này là thông báo số 38 Năm 2021 của à, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty Sách Quan Thì à, Công thông báo này thì căn cứ theo cái công văn số 13650 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Thì ở video trước mình đã mình đã đọc toàn văn cái công văn số 13650 về việc à, cách ly F0 có triệu chứng nhẹ tại nhà. Đấy, F0 có triệu chứng nhẹ hoặc là không có triệu chứng thì được cách ly và điều trị tại nhà. Ngày hôm nay thì ban chấp hành công đoàn có một cái công văn để hướng dẫn mọi người cụ thể như sau. Mình xin phép à, đọc nguyên văn nhé. Căn cứ vào văn bản số 13650 UBND KGVX của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 4 tháng 11 năm 2021 về việc triển khai quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn và trong công ty vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, Ban giám đốc công ty và Ban chấp hành công đoàn thông báo tới toàn thể người lao động công ty Chequan Vina và các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai một số nội dung như sau. Thông báo nó ngắn thôi mọi người, không có gì dài đâu. một Khi người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở, mất vị giác, nhanh chóng thực hiện cách ly ở nhà, đồng thời cần thực hiện khai báo y tế đối với địa phương nơi cư trú và báo cáo ngay cho quản lý hoặc đường dây nóng của công ty số điện thoại 0908787247. Có thể gọi điện thoại, nhắn tin hoặc là nhắn tin qua Zalo, vân vân. Khi báo cáo cần đầy đủ thông tin như họ tên, mã số nhân viên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ nơi cư trú. Mọi người chú ý nhé, những ai chúng ta có thể thành F0 bất cứ lúc nào trong cái ờ, tình hình sống chung với dịch như vậy. Hai, Sau khi nhận được thông tin, công ty sẽ bố trí nhân viên y tế tới nhà của người lao động có triệu chứng nghi mắc COVID-19 để thực hiện test nhanh COVID-19 và hướng dẫn các bước tiếp theo. Yêu cầu người lao động tuân thủ 5K và thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhân viên y tế và chính quyền địa phương. Nội dung thứ ba, toàn thể người lao động cần thực hiện cài đặt ứng dụng PC Covid để khai báo y tế và theo dõi sức khỏe. Khi đến công ty làm việc phải quẹt mã QR code tại các khu vực máy quẹt thẻ và nơi làm việc của mỗi xưởng. Nhận được thông báo này, các công đoàn bộ phận kết hợp với quản lý tổ chức triển khai tới toàn thể người lao động biết và thực hiện trân trọng. Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chủ tịch Đinh Sĩ Phúc, thay mặt Ban giám đốc công ty Phó tổng giám đốc Giang gia hồ thì cái thông báo mà về việc mà thì cái thông báo mà của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc uh, những người F0 mà có triệu chứng nhẹ thì sẽ được cách ly và điều trị tại nhà. Thì mình đã có ở video trước rồi, mình đã có đọc toàn văn rồi. Thì hôm nay mình xin phép trích lại một cái uh, những nội dung mà đáng chú ý để cho mọi người uh, à, biết và nắm rõ nhé đây này bọn các bạn à, ở nhà không có triệu chứng này hoặc là à, có triệu chứng nhẹ thì tuân thủ theo cái à, video trước mình có rồi mình có một cái video trước nói à, toàn văn về cái việc mà f không cách ly được trị tại nhà đó nhé có quy định rất rõ ràng chứ không phải là mình ở nhà mà mình được phép nó lỏng lẻo đâu thì mình trích một đoạn này cho mọi người thấy này khi mà mọi người cách ly ở nhà thì nếu có những triệu chứng bất thường thì mọi người phải báo cho nhân viên y tế ngay nhé phát hiện bất cứ một trong các dấu hiệu dưới đây thì phải báo cáo ngay với trạm y tế, trạm y tế lưu động hoặc cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để được xử lý, cấp cứu và chuyển viện kịp thời. Thứ nhất là khó thở hụt hơi, hoặc ở trẻ em thì có dấu hiệu thở bất thường, thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khò khè, thở rít khi hít vào. Hai là nhịp thở. Người lớn thì nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 20 lần trên phút là nguy hiểm nhé. Trẻ em từ 1 đến dưới 5 tuổi thì nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 40 lần trên phút là nguy hiểm nhé. Trẻ em từ 5 đến 12 tuổi thì nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 30 lần trên phút đó là nguy hiểm nhé. Những người mà để ý như vậy mà đến triệu chứng như vậy là là nguy hiểm đấy, là viêm phổi đấy, là phải đi cấp cứu đấy nhé. Lưu ý ở trẻ em đếm đủ nhịp thở trong 1 phút khi trẻ nằm yên và không khóc. SPO2 khi mà SPO2 nhỏ hơn hoặc bằng 95% nếu có thể đo được thì khi phát hiện bất thường phải đo lại lần 2 sau 30 giây đến 1 phút và khi đo thì yêu cầu giữ yên vị trí đo. Mạch nhanh Mạch nhanh lớn hơn 120 nhịp trên phút hoặc dưới 50 lần trên phút đó là những triệu chứng nguy hiểm nhé mọi người là phải báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để cấp cứu còn những cái bên kia thì mọi người xem ở video kia đi nhé mình đọc chi tiết nơi đây là những cái dấu hiệu mà nguy hiểm mình nhấn mạnh cho mọi người thôi khi mà cách ly ở nhà huyết áp thấp huyết áp tối đa nhỏ hơn 90 mg hoặc huyết ép tối thiểu nhỏ hơn nhỏ hơn 6 mg thì nếu có thể đo được thì những chỉ số như vậy là nguy hiểm nhé mọi người. Đau nhức ngực thường xuyên này, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu. Đó là nguy hiểm nhé. Phải báo ngay cho con y tế. Thay đổi ý thức, lũ lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt, mệt lả. Trẻ thì quấy khóc, ly bì, ngủ ly bì, khó đánh thức, co giật, những triệu chứng này là triệu chứng nguy hiểm nhé mọi người mình nhấn mạnh là những triệu chứng mình đang nêu này này nếu mà gặp những chứng như vậy là phải liên hệ với cơ quan y tế để um, nhận được sự hỗ trợ cấp cứu kịp thời nhé tím môi tím đầu móng tay móng chân da xanh môi nhợt lạnh đầu ngón tay đầu ngón chân mọi người lưu ý video này của mình để khi nào có thể là một lúc nào đó các bạn sẽ cần đấy một lúc nào đó mà uh, bạn bị hoặc người nhà bạn bị thì có những triệu chứng như nào bọn các bạn có thể mở video này lên để xem những cái triệu chứng mình nêu ở đây được chưa nhớ cái số phút này lại ở ờ, phút bao nhiêu đó ghi lại video nào ghi lại cái là rất quan trọng nha mọi người sẽ có lúc có người cần đấy tiếp theo nhá những triệu chứng nguy hiểm đang nêu hết này ở trẻ em không thể uống thuốc hoặc bú kém hoặc là giảm ăn kém nôn trẻ có biểu hiện hội chứng viêm da hệ thống sốt cao đỏ mắt đỏ môi lưỡi dâu tây ngón tay chân sưng phù nổi hồng ban đấy những triệu chứng như vậy là cũng phải đi cấp cứu nó nha mọi người ơi nó là nhiều chứng nó biến chứng covid đấy mắc bệnh cấp tính như sốt huyết hoặc là tay chân miệng. Bất kỳ tình trạng bất ổn của người nhiễm COVID-19 nhận thấy thì cần phải báo ngay cho cơ sở y tế. Thì mọi người chú ý là ở nhà thì những triệu chứng nhẹ, có nhiều người à, nói vui bảo là đi cách ly giống như đi ăn dưỡng. Thì cái đó có thật mọi người ạ. Thì có nhiều người họ dính nhưng mà họ triệu chứng nó do cơ cơ địa do kháng thể của họ tốt thì họ không có bị nặng. Thì bây giờ để à, giảm tải cho các bệnh viện, những cơ sở y tế thì à, chính quyền đã cho mọi người những có triệu chứng nhẹ thì mình cách ly ở nhà rồi thì mọi người nhớ là à, mình tuân thủ nghiêm chỉnh để giữ an toàn cho bản thân mình cho những người xung quanh mình được chưa nào và những ai có triệu chứng là bất thường một cái chúng ta phải liên hệ cơ sở y tế ngay nhé để được hỗ trợ phải nắm được cái sự à, liên lạc với cơ quan y tế gần nhất ít nhất là hai ba số điện thoại của hai ba cái địa chỉ à, ở công ty rồi thì ở trạm y tế để có trường hợp khẩn cấp thì mình còn kịp xử lý được chưa cảm ơn mọi người rất nhiều thì mình xin phép à, dừng video ở đây nhé có gạch đá gì thì mọi người cứ ném vào đây nhé mình nghèo lắm chưa có tiền để xây nhà đâu mọi người nhìn mình thì thấy đấy Đấy, đi làm công nhân bao nhiêu năm thì cũng khó khăn lắm không có gì cả mình làm kênh này để à, mục đích là cũng trả giá trị cho mọi người thôi chứ mình không mong muốn là sẽ kiếm được đồng tiền của youtube đâu có nhiều người nói là mình làm kênh này mục đích để kiếm tiền thì thì trả lời mọi người là cái mục đích để kiếm tiền thì là nó không phải là mục đích mục đích của mình là mình muốn cống hiến muốn uh, trao giá trị cho tất cả mọi người còn nếu mà mình có thể kiếm được ừ, tiền từ cái nội dung này thì cũng phải nhờ vào sự ủng hộ của tất cả mọi người thì mình hy vọng là không xa thì mọi người sẽ ủng hộ mình nhé thì để mở rộng cái um, nội dung cái chủ đề của kênh ra của kênh chúng ta thì mình sẽ thay đổi tên kênh trong thời gian sắp tới thì uh, mọi người có muốn hợp tác với mình để phát triển cái kênh này để đóng góp những nội dung những ý kiến uh, cho cộng đồng thì mọi người có thể công tác với mình nhé thì tương lai không xa mình sẽ đổi tên kênh để cho cái kênh của mình nó có chủ đề sâu rộng hơn mình có thể đóng góp được nhiều hơn cho xã hội được không nào thì mọi người à, ai có ý kiến góp ý thì để lại à, bình luận cho mình nhé cảm ơn mọi người rất nhiều thì mình xin phép được dừng video ở đây xin à, kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau còn tất cả những nội dung mà mọi người quan tâm thì mình có link ở cái dưới phần mô tả đó những video trước đây á mình có link ở dưới phần mô tả mọi người bấm vào phần mô tả sẽ có những video liên quan mọi người xem nhé cảm ơn mọi người rất nhiều